Đây là Leon nam chính trong bộ phim ngày hôm nay của chúng ta và anh ấy đang chơi một thể loại game mà mình ghét nhất. Còn lý do thì là do em gái đã bắt cậu ấy phá đảo tự game này cho nhỏ chứ không là bị mách mẹ về chuyện gì đó xấu xa của cậu. Chính vì vậy, Leon dùng 3 ngày 3 đêm để phá đảo cái game quần què này. Sau nhiệm vụ được giao, Leon tính đi mua chút đồ ăn nhưng khi bước ra ngoài thì cậu đã ngã thẳng vào trong con game mình ghét nhất thế mới hài chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà. Ở đây gia đình cậu ấy là một nhà nông và đang làm thuê trong một lãnh chúa vùng này tên là Rora và bà Target Kayges đáng cậu cùng đám trẻ nghèo hèn khác. Tối đến cậu cũng hỏi thằng anh về chuyện bà chị Jenna được sống trong nhà to còn mình sống ở dưới kho. Thì biết con trai ở đây không được coi trọng hơn nữa anh cậu muốn Leon học chăm chỉ để sau này có thể lấy được vợ chứ không là khổ và đây cũng chính là cái cậu rét nhất trong game. Nhảy đến 10 năm sau bây giờ Leon đã cao giáo sáng sủa hơn rồi nhưng vẫn làm nông tận hưởng cuộc sống bình yên nơi đây. Nhưng ông trời không cho cậu yên và hôm nay bà Rora muốn cậu đi xem mắt với bà cụ 50 tuổi nhưng cậu lại muốn nhập học để tìm hôn phu. Kết quả là không có được vì tiền học rất tốn kém và hơn nữa bà già kia rất ghét cậu lên sẽ tìm đủ mọi điều để có thể giết cậu thật nhanh. Thấy cứ như này cậu sẽ một lần nữa chết đi mà không có gì để đời lên Leon quyết định xin cha cho mình đi tìm lại báu vật mà hồi còn sống đã nạp vào game để chơi cho nhanh. Cũng may cậu ấy có kiến thức về cái game quần què này lên đã tìm được một cái cổng dịch chuyển và khi đáp xuống thì nó đã phá tan con tàu bay của cậu cũng may vẫn còn sống. Sau đó Leon đã nhìn thấy nơi cần tìm nhưng khi bước vào cậu thấy một con robot đi tuần thế là cho nó ăn viên kẹo đồng hệ lôi khiến nó ngỏm luôn. Cứ như vậy Leon dễ dàng vượt qua hết cánh cổng để vào phòng điều khiển nhưng ở đây có một con robot to đùng và đạn không có tác dụng với nó. Cậu cũng dơ thẻ nhân viên lên nhưng nó không chấp nhận và một cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Kết quả khi con robot cảm thấy mối đe dọa quá lớn nó dùng đến ma thuật tạo ra lá chắn. Chưa hết nó cũng tóm lấy Leon rồi bóp cho cậu tới chết thì thôi nhưng với ý chí kiên cường Leon đã rút thanh kiếm của mình ra không dùng để chém mà nó ghim thẳng vào đầu con robot khiến nó nổ tung. Sau việc này cơ thể Leon tổn thương nghiêm trọng nhưng cậu vẫn cố lết đến bộ điều khiển để xác nhận mình là chủ nhân và cũng thành công. Nhưng cái giá phải trả quá đắt và Leon muốn lần sau nếu còn chuyển sinh nữa thì chuyển đến nơi nào tốt tốt một tí. Nhưng không các bạn ạ à, cậu ấy đâu có chết mà quay lại với con tàu cùng một núi kho báu khiến bà già Zora tức ói máu. Sau tất cả Leon cũng được nhập học và nhìn thấy những nhân vật trong game mà mình từng chơi. Nào là các vị hoàng tử này rồi đến một cô nàng có địa vị cao chỉ sau hoàng tộc tên Angelica. Nhưng thật lạ khi Leon phát hiện ra một nhỏ trong game có biểu hiện khá lạ mặc dù không phải nhân vật chính. Sau chuyện vừa nãy Leon cho Luxion đi thăm dò thành phố nơi đây thì biết nó vẫn còn phải bay loanh quanh để học mấy bộ ma pháp. Ở đây Leon cũng có hai đứa bạn tên đãi nổ với Raymond cùng chung địa vị và cả ba đang đau đầu về chuyện tìm bạn gái đến tham gia buổi tiệc trà của mình. Trái ngược với ba thằng đực này thì các hoàng tử được các chị em săn đón rất nhiều. Ở đây Angelica cũng là chùm lên đã có hôn ước với điện hạ Julius nhưng người lại muốn mời nhỏ Mary đến tiệc trà của mình khiến Angelica cay cú và Leon phát hiện ra cái này có gì sai sai với bản gốc. Ở đây tất cả đàn ông phải biết mở buổi tiệc trà để có thể mời cô gái mình thích và nói chuyện nhưng Leon thì thấy cái này chán ngắt lên bị thầy giáo nhắc nhở. Ông thần này sau khi được thầy giáo thông não cũng rất xúc động mà muốn bái thầy làm sư phụ. Rất nhanh cậu cũng chuẩn bị được buổi tiệc trà dành cho mình và mời được những vị khách cùng người hầu tới chơi. Nhưng đám này chỉ muốn đến đây để giết thời gian thôi quá là buồn luôn và ở đây còn có một cô gái tội nghiệp hơn và cô ấy chính là Olivia nữ chính trong game. Mặc dù không muốn can thiệp vào hệ thống cho nắm nhưng thấy nhỏ tội quá lên cũng mời nhỏ vào dùng chảo. Leon cũng biết được cô ấy là dân thường lên ở đây hay bị bắt nạt thế là Leon đã đưa Olivia đến gặp bà. Chị mình và được bà chỉ cho cách tiếp cận nữ sinh ưu tú trong lớp rồi tặng quà để kết thân với cô ấy. Nhưng nhỏ lại không có tiền lên Leon lại phải ra tay giúp. Olivia cũng đến gặp Angelica để hỏi chuyện mình có thể ở lại đây học không thì cô ấy cũng không có đuổi Olivia vì là dân thường. Bà cũng hỏi Olivia xem ai chỉ cho cách này thì biết chính Leon đã dạy và Angelica cũng biết đến danh tiếng của cậu ấy từ một thường dân mà tự nhoi lên thành nam tước quả thực khủng khiếp. Sau chuyện này mọi người có chuyến đi lấy quạng nhưng khi thấy Mary cứ bâu bâu lấy hoàng tử thì Angelica vô cùng cay cú. Olivia cũng cho biết cô ấy cũng nghèo như mình vậy nhưng được cái có các hoàng tử che chở lên hay bị đám bạn khinh bỉ. Sau đó Leon cũng đưa Olivia đi thu thập pha lê và nó cũng rất có giá trị nhưng Leon không có hứng thú với những thứ ở đây vì cậu đã chơi qua hết rồi còn đâu. Rất nhanh cả hai đụng mặt tối quái bên trong và cũng chả ai thèm giúp cả lên Leon đã lấy kiếm của Luxian làm ra để ve bọn chúng. Cậu cũng hạ đám này một cách dễ dàng nhưng một con sóc bay đã tấn công Olivia thế là cậu phải che cho nhỏ khiến mình bị thương. Cũng may đám hoàng tử đã đến để tiêu diệt hết số quái còn lại nhưng điện hạ lại bị thương thế là Mary đã chữa lành cho ngài. Kết quả Angelica thấy vậy cũng đẩy nhỏ ra nhưng bị ngài làm lơ. Học sinh khác cũng không tin được cô ấy với điện hạ lại là hôn phu vì cứ nhìn cách cậu ta đối xử với Mary mà xem. Bên này Leon cũng được Olivia chữa lành và đây là thứ cổ giỏi nhất. Leon sau chuyện này cũng nghi ngờ và khi nghe hai thằng bạn cho biết điện hạ Julius đang nổi điên với Angelica vì Mary mặc dù trong game còn rất lâu mới đến cảnh này. Thế là cậu đi hỏi Olivia về Mary khiến cổ tưởng Leon thích cô ta đó chứ nhưng cậu bảo mình rất ghét cô ấy. Nghe vậy, Olivia cũng kể lại lần đầu tiếp chuyện thì bị Mary khinh bỉ rồi cô ta nói rất ghét cô ấy nữa. Và thật trùng hợp khi Leon phát hiện ra Mary đang chim chuột với một vị hoàng tử khác ngay tại đây. Hóa ra cô ta cũng giống như Leon là một người chuyển sinh và đã chơi qua game này nên đã dùng kiến thức đó để cưa đổ hết hoàng tử nhằm có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và lại cái thế giới này đàn bà được coi trọng lên cặp kè là chuyện bình thường ý mà. Bên này, Angelica cũng tức điên khi bản thân với Julius lớn lên cùng nhau mà lại bị nhỏ kia cướp mất. Tối đến bà Jenna đến hỏi chuyện nhỏ Mary và khuyên Leon không lên dính dáng gì đến vụ này hết. Vì một ngày kia Julius sẽ lên ngôi và nếu được ngài quý thì sẽ ngon canh còn nếu bị ghét thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra hết. Ngày hôm sau tất cả có một buổi tiệc và đây chính là cơ hội cho ba thằng được kiếm bạn đời nhưng không cả ba bị chê không khác cái mề rách. Một chuyện khác đã xảy ra Angelica nói về vụ Mary cặp kè với người khác nhưng các hoàng tử không có quan tâm còn thổ lộ tình cảm của mình dành cho Mary nữa chứ điều này khiến Angelica tức ói máu. Cô ấy cũng thách đấu Maria nữa chứ nhưng các hoàng tử nói mình sẽ đại diện chiến đấu với Angelica. Mọi người thấy vậy cũng không thể làm gì hơn vì đâu ai dám đối đầu với Điện Hạ chứ và theo Leon thì cô ấy sau khi thua cuộc sẽ sống một cuộc sống bất hạnh lên cậu đã đứng ra bảo kê cho Angelica. Mọi người cũng biết đến chiến tích của Leon và Angelica cũng đồng ý cậu sẽ là người đại diện và Angelica muốn Mary không đến gần Julius nữa nếu Leon chiến thắng. Đám này thì cũng coi thường Leon nhưng cậu ấy bảo sợ không dám đấu hay sao mà dùng võ mồm khiến tất cả nóng hơn bao giờ hết. Sau chuyện vừa rồi rất nhiều người đặt cược Leon thua cuộc và Angelica cũng bảo cậu ấy rút lui để không bị chịu đày ải nhưng Leon bảo rất ép tuổi kia lên sẽ tham gia cho bằng được. Luxian cũng đã chuẩn bị đồ nghề cho Leon mặc dù cậu không thích cho nắm và Olivia cũng đến để cổ vũ nữa. Vậy là năm siêu chiến giáp đã được chuẩn bị cho các hoàng tử và ở đây Leon phát hiện hai thằng bạn đặt tiền cược cho mình. Rất nhanh bộ giáp cũng được Luxian chuyển tới nhưng nó lại khiến khán giả cười bò vì nó cồng kềnh quá. Trận chiến đầu tiên cũng được bắt đầu và Leon cũng biết hết thông tin của đám hoàng tử lên đã rút cây hàng của mình ra khiến cậu bị bẽ mặt một lần nữa. Nhưng khi giao chiến, Leon dễ dàng hạ gục Brad một cách dễ dàng khiến tất cả đứng hình. Luxian cũng bảo nếu dùng toàn lực đối thủ sẽ chết lên ra tay nhẹ nhẹ thôi. Khán đài cũng chỉ có mình sư phụ của Leon là dám vỗ tay khen khiến cậu cảm động. Angelica sau khi biết tất cả đám kia đều cực hết tài sản của mình về phe hoàng tử lên cũng cười ra nước mắt. Trận thứ hai là của Greg và Leon cũng cầm sảnh và cho cậu ta như tử. Cậu cũng xé tan bộ giáp của Greg ra rồi mỉa mai khiến ngài tức điên lao tới quất quất và siêu chiến giáp của Leon. Cuối cùng trọng tài cũng tuyên bố rằng Leon đã thắng trận này. Bước sang trận thứ ba đối thủ là tên hoàng tử tóc xanh Chris. Tên này có thể gọi là một kiếm sĩ vì vũ khí của hắn chỉ có thể đánh cận chiến. Nhận ra điểm yếu đó, Leon lùi lại rồi bắt đầu dùng vũ khí tầm xa để tấn công. Hắn sỉ nhục Leon bằng cách nói cậu không có tinh thần hiệp sĩ nhưng ngay sau đó Leon đã cho hắn thấy sức mạnh của hiệp sĩ bằng cách một tay bẻ gãy cây kiếm 30cm của hắn. Điều đó khiến tên Creed này rơi vào trầm cảm rồi khóc lóc rất thảm thiết đã thế còn bị Leon sỉ nhục thì đúng là bất hạnh. Trong khi nghỉ giải lao chị của Leon đã đi tới gặp Angelia có lẽ là do tên yêu kia chỉ thị. Chị Jenny đã đặt bom vào siêu chiến giáp của Leon nhưng đã bị con robot của cậu phát hiện. Nhìn tên như này hiền lành như vậy mà hắn lại là kẻ có tâm địa xấu xa nhất. Nhanh chóng cũng tới giờ trận đấu diễn ra trận chiến này chị Jenny có vẻ rất lo lắng. Bắt đầu trận chiến tên Jill đã sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Leon nhưng cậu chẳng hề hấn gì cả. Hắn thấy quá khó nút nên đã kích hoạt quả bom đằng sau cậu. Sau tiếng nổ to đó là một pha dịch chuyển đến cạnh tên Jill và Leon bắt đầu bón hành cho hắn. Khi biết không thể nào nuốt trôi tên này lại bắt đầu cơm bạt bằng mõm hắn liên tục dọa nạt Leon về địa vị và xã hội. Cơ mà do cậu là nhân vật chính nên chẳng có gì phải xoắn mấy tên hoàng tử què này và cậu lại one hit tên Jill cùi bắp này tiếp. Ở dưới mọi người đều ngỡ ngàng vì có một kẻ mạnh như Leon xuất hiện chỉ trừ chị Jenny là đang hoang mang đến trầm cảm. Tên hoàng tử Julius lúc này lại bắt đầu sĩ gái nói rằng rất tự tin và sẽ chiến thắng Leon vì bộ giáp của cậu được làm bằng công nghệ tiên tiến nhất thời đó. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Lúc này trận thứ 5 diễn ra nhưng trước khi vào game thì Leon có hỏi vị hoàng tử này về Olivia nhưng chỉ nhận được một câu trả lời nhạt nhẽo. Sau câu nói đó trận chiến được bắt đầu và tất cả mọi người vẫn đặt cược vào tên Julius này. Hai người bắt đầu lao vào tấn công nhau trong sự cổ vũ của mọi người. Trận này có vẻ kịch tính hơn những trận trước là tên này không bị one hit. Trong khi giao chiến, Leon đã tặng cho tên Julius này một chàng đạo lý trên trời dưới biển về tình yêu nhưng có vẻ tên này hơi đầu đất nên chẳng hiểu gì hết. Hắn tiếp tục nói về tình yêu của mình đối với Marie là thật lòng. Sau câu nói đó, Angelia mới nhận ra mình phải rút lui khi hoàng tử đã ngừng thương cô rồi. Lúc này Leon cũng nói hết những nỗi lòng và nỗi đau khi phải làm thường dân trong cái game lố bịch này khiến đám con trai cảm động rơi nước mắt. Sau khi nói đạo lý xong trận đấu được đẩy lên cao trào, tên Julius này nói rằng sẽ không cần địa vị hay danh vọng gì chỉ cần ở bên Marie là đủ khiến Leon bực tức mà ra đòn quyết định khiến hoàng tử bất tỉnh. Sau trận chiến, Angelia cũng đến cảm ơn cậu. Nhưng ngay sau đó, Olivia cũng tới và nói rằng những lời ban nãy cậu nói ra có hơi quá đáng cơ mà Leon cũng chẳng quan tâm lắm vì cậu cũng sắp nghỉ học rồi. Chuyển cảnh tới phòng của Julius thì Angelica cô ấy cũng nói ra hết những tâm tư và suy nghĩ bấy lâu nay của mình. Tuy nhiên hoàng tử Julius đã bị Marie hạ gục trái tim nên rất cứng với tình cảm đó. Lúc này Leon cũng đã tới nhà của Angelica để thỉnh cầu một chuyện cậu nhờ gia đình cô có thể cứu lấy gia đình cậu ra khỏi vũng lầy mà cậu tạo ra. Tất nhiên là gia tộc của Angelica đã đồng ý nhưng họ muốn hỏi ý định thật của cậu là gì. Tuy nhiên với tài trí vẹn toàn đặc biệt là tài chém gió thành bão nên cậu đã đặt ra một lý do vô cùng thuyết phục đó chính là không muốn nhìn các hoàng tử bị một đứa vô danh rụ rỗ. Lúc này Angelica đã tới nhà của cậu bà chủ nhà vẫn thói kinh kiệu đó mà nói chuyện với cô nhưng lúc biết thân phận thật của Angelica thì nhìn cái mặt lại không còn giọt máu nào. Angelica cũng bảo rén rồi thì nói đi cưng khiến bà cô tí ngất. Sau đó Leon đã dẫn Angelica và Olivia lên hòn đảo của mình. Cả hai lúc này mới bắt đầu tắm ở trong suối nước nóng với nhau. Sau khi tắm xong cả hai đều ngạc nhiên vì có vẻ da rẻ của mình đã mịn màng hơn nhiều. Olivia lúc này vì quá thoải mái nên đã vô tình gọi tên của Angelica nhưng cô ấy nói rằng không sao và rất thích được gọi như vậy. Angelica lúc này mới nói bản thân cô ấy rất tệ hại vì trong tâm tư luôn luôn muốn trả thù. Leon ở đó cũng đã bày cho cô một cách trả thù trong ngọt ngào đó là khiến bản thân của mình tốt lên trong mắt của kẻ thù. Đó chính là sự trả thù có sát thương cao nhất nó có thể áp dụng cả ngoài thực tế nha các bạn. Ở bên chỗ Marie thì đang vất vả với mấy tên hoàng tử đã bị tước bỏ danh hiệu kia. Bây giờ bọn chúng không khác gì đám vô công dỗi nghề khiến cô có vẻ hoang mang đến trầm cảm. Lúc này ở chỗ Leon thì hoàng gia đã không còn truy cứu trách nhiệm với gia đình cậu nữa. Không những thế cậu còn được phong danh hiệu hiệp sĩ qua câu chuyện đó mà người trao tước hiệu chính là cha mẹ của Julius. Như vậy thì đương nhiên cậu sẽ phải đi học lại rồi cơ mà chuyện tìm hôn thê cho mình ngày càng khó. Đúng lúc ấy Olivia và Angelica cũng tới mà rủ cậu đi ăn khiến cậu cũng gạt bỏ suy nghĩ nghỉ học đi luôn. Ngày hôm sau trường của Leon có tổ chức lễ hội, cậu và hai thằng bạn thân có tổ chức một bữa tiệc trà nhằm kiếm gậy có cả Angelica và Olivia cùng đóng vai hầu gái nữa. Nhìn bưởi của hai nàng như vậy thì đúng là chỉ có hết nước chấm. Lúc này chị Jenny cũng hung hăng đi tới hóa ra là muốn được Leon cùng hội bạn an ủi vì chị vừa cãi nhau với bạn thân mình để tranh giành trai. Tên đó có profile khá ghê nên chị cậu muốn làm tiêu đây. Jenny muốn Leon đứng ra để khai cô bạn đó nhằm để cô ấy buông tay cơ mà cậu đã từ chối một cách phũ phàng vì đây là một điều lỗ bịch. Hiện tại mọi người đang tập trung ở phòng trà của năm tên hoàng tử cao ngạo. Leon qua đó cơ thử thì không những đồ ăn dở mà nó còn rất đắt đỏ nhìn thấy giá tiền thôi đang choáng rồi. Đã thế bữa tiệc trà mà bọn chúng toàn mang rượu hảo hạng đến nhìn như nhà hàng năm sao. Leon và Marie chạm mặt nhau trong phòng đó vừa nhìn thấy cô ta là Leon đã không thể ưa rồi. Ở ngoài thì Olivia đang đi tìm khách cho tiệc trà của cả nhóm thì bị một đám con gái xấu nhưng đầu gấu tới kiếm chuyện vì cô là một dân thường nên không có tiếng nói trong cái game nhổn làm này. Nữ hoàng hôm nay cũng muốn đi tham quan bữa tiệc trà nên Angelica phải đi theo để tiện chăm sóc. Nữ hoàng cũng muốn gặp Leon một lần để bà xem mặt của người đã làm con trai mình mất quyền thừa kế sẽ như thế nào. Lúc này ở bên phòng của đám hoàng tử thì tràn ngập những bóng hồng đang đứng đợi để gặp 5 người, còn ở bên chỗ Leon thì có hai người có địa vị cao đi tới cũng là nữ nhưng nó lạ lắm. Ở bên nữ hoàng thì bà đã đi tới chỗ của Leon và bà hy vọng rằng mình sẽ có thể gây rắc rối cho cậu. Vừa mở cửa vào phòng thì đập ngay vào mắt bà là một cảnh Leon bị sỉ nhục không thương tiếc. Đã thấy con bé kia còn dẫm cả lên đầu của Leon khiến Angelica sôi máu. Cô nhanh chân đến sách cổ cô lên tính tẩn cho ả đó một trận. Cơ mà không thể vì dù sao cô ta cũng là con của một bá tước. Olivia lúc này tới ngăn cản thì nhận lại những lời sỉ nhục cay đắng từ miệng con ả độc địa ấy. Leon lúc này cũng lên tiếng kêu cô ta câm mõm lại. Nữ hoàng lúc này cũng lên tiếng căn ngăn nhưng vì thiểu năng từ bé nên cô ta đã đắc tội với nữ hoàng. Leon lúc này lại nghĩ ra trò mới vì cô ta là con của bà tước nên không thể đánh nên cậu đã quay ra tẩn thằng cha đi cùng cũng là bạn trai của ả. À. Cơ mà à tiện nhân này có vẻ như không biết người đứng trước mặt cô ta là nữ hoàng của vương quốc này có tên là Milen. Cho dù có là bá tước đi nữa thì động vào nữ hoàng cũng bay màu ngay lập tức. Angelica đứng bên theo dõi thì thấy bất lực nên đã nhờ đến sư phụ của Leon. Sau khi ông thần này bình tĩnh lại thì mới bắt đầu quỳ gối xin lỗi nữ hoàng. Thấy nữ hoàng khá bối rối nên Angelica cũng chữa cháy bằng cách nói Leon chỉ đang trêu bà mà thôi. Khi đang trò chuyện Leon mới phát hiện nữ hoàng Milen là một mỹ nhân đúng nghĩa. Lúc này nữ hoàng cũng muốn nhờ cậu một việc đó là tạo cho mình một vài kỷ niệm ở trong môi trường này vì bà là người từ nơi khác được gả tới đây. Leon nhanh chân tới gần nữ hoàng và tỏ tình sau đó đề nghị kết hôn với bà. Đúng là so với đám con gái trong trường này thì nữ hoàng dù đã ngoài 30 tuổi thì bà vẫn còn hơn khá nhiều đứa mất nết. Cơ mà lúc này, ông Julius xuất hiện và ký đầu cậu vì cái tội dám tán tỉnh cả mẹ mình. Thấy Leon cứ nhây nhây với nữ hoàng nên Julius đã tẩn cho cậu một trận Lúc sau nữ hoàng cũng sang tới phòng trà của con trai mình. Bà thấy một phòng trà mà bài toàn rượu đã thấy giá thành còn đắt đỏ mà chất lượng thì như xít nên bà đã giáo huấn hắn một trận. Ở bên phòng Leon thì cô không ngờ tên khờ này lại tán tỉnh cả nữ hoàng. Đúng lúc này cô bạn vừa quen của Olivia đi tới tên các la và muốn nhờ Leon vài việc. Cô ấy quỳ xuống và muốn cậu cứu lấy những người trong gia tộc mình. Về tới phòng, Leon nói với con robot rằng đến kỳ nghỉ dài sẽ cứu lấy gia tộc của các la dù là chẳng có lý do gì chính đáng để giúp. Chỉ vì cô ta đã trực tiếp xin như vậy với lại các la còn dùng Olivia làm cầu nối thì cậu khó lòng mà từ chối cô ấy. Ngày hôm sau trong trường cậu có tổ chức một cuộc thi đua Leon hoàn toàn có thể tham dự cuộc đua đó nhờ vào kỹ năng đỉnh cao của mình. Cơ mà cậu có vẻ thích cá độ hơn là tham dự vì ở trong phòng cậu đã hốt được một đống bạc nhờ thiết bị của mình và mấy con gà mờ mê tài xỉu. Angelica và Olivia cũng đến bó tay với ông thần này rồi vì sự ham mê vật chất ấy. Lúc này trong sân hoàng tử Gio đang bị chơi xấu những người đó đều là tay chân thân tín của Clarice. Cho dù Gio đã về nhất nhưng vì ban nãy có va chạm nên cậu đã bị thương. Sau lúc ấy, Clarice cũng đến thăm nom Gio cô ấy không quên cặc khịa thêm vài câu vì cô ấy đã từng là hôn thê của cậu ta. Hiện tại như không thể thi đấu con bé Marie đứng đó chỉ đạo Leon phải đi thay Ju đã thế còn dùng Angelica để uy hiếp cậu nên đành phải ngâm ngùi tham gia. Lúc đang chuẩn bị thi đấu thì Leon gặp Dan anh ấy cho biết rằng không ai có thù oán với cậu nhưng vì cậu thay thế Ju nên Clarice rất ghét. Thực ra ngày đó Clarice đã hết lòng gì tên Ju khốn nạn kia nhưng chỉ yêu được một thời gian thì hắn đã hủy hôn với cô bằng một bức thư. Leon lúc này đưa ra đề nghị nếu cả hai bên đã ghét tên Ju đó thì xin Dan một lần nương tay. Hiện tại xe đua của cậu đã được nâng cấp lên một tầng cao mới nên chức vô địch đã trong tầm tay. Vừa mới bắt đầu thì Leon đã bị bao vây từ phía. Ở trên khán đài thì Angelica và Olivia đang theo dõi trận đấu bỗng nhiên con à hãm lờ đi tới và nhục mạ Olivia khiến cô bé tủi thân mà khóc chạy đi. Angelica thấy thế đã cho nó ăn ngay một cú và sấm sét và rồi hai người có một trận tỉ thí võ công ở đó luôn. Ở bên phía Leon thì cậu đã chấp tội kia khá nhiên nên đã phải đuổi theo ngay lúc đó chỉ cần nhấn nhẹ chân ga một chút là Leon đã bám tới tên đầu tiên rồi. Sau đó đương nhiên cậu là quán quân trong cuộc thi đó cơ mà vừa về đích thì xe cậu bị hỏng nặng nên đã nổ tung khiến cậu rơi xuống. Thật may Dan đã ở dưới đó để cứu cậu một mang vì cả hai đều có chung một kẻ thù mà kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Leon đã giúp Jill đạt được quán quân nên cậu đã bắt Jill đi nhận lỗi với Clarice cơ mà ăn ngay một cú tát thần sầu của cô. Clarice cũng bảo Leon mau đến chỗ Angelica vì cô ấy vừa đánh nhau với con của bà Tước. Chiều xuống Leon nhìn thấy Olivia đã ngồi một mình một chỗ. Cô bé nói rằng chỉ muốn kết bạn trong trường thôi mà khó quá nhưng lại được Leon tiếp thêm động lực vì cậu ấy cũng hiểu phần nào cảm giác đó. Tối hôm đó các la tiếp tục đến phòng của Olivia để nói chuyện về việc lần trước cô ấy nhờ. Olivia đang tính từ chối thì con gái của bá tước xuất hiện cô ta ép Olivia phải tham gia việc đó. Đã vậy con hãm lờ này còn không ngừng buông lời xỉ vả Olivia khiến cô ấy rơi vào trầm tư một cách nặng nề. Ngày hôm sau Leon đã chuẩn bị đồ để đi giải quyết việc của gia tộc các là. Cậu muốn chiến đấu một mình vì bọn không tặc đó có giữ một vật phẩm trong ba món đồ của thành nữ. Để Olivia có thể trở thành thanh nữ thì cậu phải tìm được ba vật phẩm đó là vòng tay dây chuyền và trượng thánh. Cậu thừa biết người chỉ đạo các la trong việc này là đứa con của bà Tước. Đó là một ả phản diện cận bã nhất game này khiến cậu phải đề phòng. Lúc này mọi thứ đã được chuẩn bị tương tất thì các La và Olivia tới đi theo sau đó là Gray và Brad cũng theo để chiến đấu. Lên trên tàu thì cậu lại rủ hai tên gà mờ kia đánh bài. Vì lá bài này do con người máy của cậu tạo ra nên có thể ra lận một cách dễ dàng để hốt chọn đống tiền của hai tên này. Đúng lúc này có hai tàu chiến của bọn không tặc tiếp cận. Leon đành phải lên đồ cùng bộ giáp đi chiến đấu vì hai tên hoàng tử kia quá phèn và vô dụng. Cảm thấy đánh không lại bọn chúng phải xin đầu hàng để bảo toàn mạnh sống. Chiều xuống Leon cũng tới được mảnh đất gia tộc của các làng ngay lập tức cô ta đã đổ hết tội lên đầu của Olivia thật may Leon đã đứng ra để bảo vệ em ấy. Tối đến Leon sang phòng của Olivia để hỏi thăm thì cô ấy đã muốn giữ khoảng cách với cậu. Hóa ra Olivia đã bị những lời nói của con ả à tiện nhân kia kích động mà chất vấn Leon rằng có phải cậu chỉ thích cơ thể của cô ấy. Đối mặt với câu hỏi lố bịch đó cậu chẳng có cách giải thích nào nên đã lên khoang tàu để tương tư. Cậu nghĩ thế cũng tốt vì một nhân vật phụ như cậu không nên lảng vảng với nữ chính suốt. Sáng hôm sau đám không tặc đã điều binh đến để tấn công con tàu của cậu và đương nhiên Leon sẽ bán hành cho cả đám không tặc cùi bắp đó rồi. Cơ mà đúng lúc này Olivia cũng chạy ra ngoài nhưng có một tên không tặc đã chặn cô lại. Thật may đã Brad và Gray đã xuất hiện kịp thời để cứu nguy cho cô ấy. Khi thấy cảnh này Leon mới sững sờ vì cậu nhận ra đây mới chính là kịch bản của game. Cậu thấy thế liền lao tới tên không tặc đó và tịch thu được sợi dây chuyền của Thánh. Lúc sau cậu thấy cảnh Olivia đang trị thương cho Brad một cách hiền lành thì cậu cũng chấp nhận số phận. Vậy nên cậu đã nhanh chóng đổi lại cách xưng hô với Olivia khiến cô ấy rất đau lòng khi nghe thấy. Sau đó phi thuyền nhà Angư cũng đã đuổi theo kịp. Lúc này cậu đã đầy hết công trạng cho hai vị hoàng tử để lấy lại quyền thừa kế vì khi trở lại hai người đó sẽ bảo vệ được Olivia chu toàn hơn. Còn phần con gái của bà Tước sẽ bị quốc gia xử lý nghiêm minh vì dám cấu kết với không tặc đe dọa an nguy đến cả một quốc gia. Sau chuyện đó hai tên hoàng tử kia cũng công nhận cậu là một hiệp sĩ tuyệt vời thế là ngay lập tức cậu nhận được thư chúc mừng đã thăng lên hạng quý tộc và thế là cuộc sống an nhà của cậu coi như tan biến. Cơ mà sắp tới sẽ có một chuyến du lịch với trường và cậu cũng rất kỳ vọng về chuyến đi này vì ở đó cậu có thể thu thập một vật phẩm quan trọng. Hôm nay cũng là ngày diễn ra lễ hội Olivia lên đến đền thờ thì chạm mặt cậu ở dưới có thêm Ang nữa là đủ bộ bạc. Một bé gái từ đâu chui ra giới thiệu đây chính là đền thờ cầu duyên vậy nên Leon đã chơi tất tay như tài xỉu trong khi đó chỉ là cầu duyên mà thôi. Có lẽ cậu đã muốn lấy vợ lắm rồi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Sau khi cả ba cầu nguyện xong thì sẽ nhận được bảo vật từ ngôi đền, mở phong bao ra ăn dưa thì được một viên thuộc tính hỏa. Còn Olivia thì là viên thuộc tính thủy còn với Leon thì cậu nhận được một huy hiệu hiệp sĩ nó giúp cậu tăng công thủ toàn diện nhưng quan trọng hơn là nó đẹp. Ngày hôm sau cả trường đang đi du lịch thì nhận được cảnh báo rằng bị tấn công. Đó chính là đội quân của nước láng giềng công quốc và người điều khiển cuộc chiến này chính là công chúa của nước họ. Cô ấy đã chủ động gây chiến với quốc gia này và thông báo rằng một tiếng sau họ sẽ phát động chiến tranh. Khi này, Ang cũng đứng ra xung phong đi làm con tin nhằm bảo vệ tất cả mọi người được an toàn. Leon và Olivia thấy thế chạy ra ngăn cản nhưng không kịp nên cả hai đã bị tống vào nhà giam. Hoàng tử Creed đi tới gặp cậu và cầu xin cậu hãy giúp bọn họ vì bên công quốc đã trở mặt. Leon cũng lên tiếng đáp trả rằng cậu không phải thánh nhân nên không thể vị tha cho những kẻ vô ơn và vô tình. Hiện tại thì địa vị của cậu to hơn giảng viên ở đây nên có thể triệu tập tất cả mọi người. Có mặt ở đây đứng lên chiến đấu và cậu cũng sẽ ra trận với tư cách là một hiệp sĩ và một quý tộc. Lúc này một cô gái tên Rose đã ra mặt và mắng cho Leon một trận vì cậu dám xúc phạm đến quý tộc ở đây nhưng cậu cũng chẳng sợ vì đám quý tộc nửa vời ở đây chỉ là những tên cặn bã núp sau bóng của tổ tiên bọn chúng. Leon là một người từ đáy xã hội mà đi lên nhưng cậu không nuốt 400 củ. Thay vào đó, cậu đã sỉ nhục tất cả đám quý tộc ở đây vì không một ai có nổi niềm kiêu hãnh của hậu duệ mạo hiểm giả. Một lũ hèn nhát chỉ biết hưởng cái danh lợi từ tổ tiên bọn chúng mà thôi. Không lẽ dòng máu anh dũng của mạo hiểm giả đang chảy trong người của bọn chúng chỉ là lừa đảo? Bị xem thường như vậy, đám quý tộc cũng không thể ngồi yên mà đã đứng lên sẵn sàng chiến đấu. Một tiếng đã hết thời hạn cô công chúa xinh đẹp đó đã phát động tấn công, Cô sẽ phi thẳng vào tổng hành dinh của công quốc để cứu Ang và bắt công chúa về làm con tin. Những học sinh còn lại thì cố gắng tạo lớp chắn để bảo vệ con tài khỏi sự tấn công của quái vật. Olivia lúc này cũng ra ngoài để trị thương cho mọi người vì cô không thể chứng kiến được cảnh chiến tranh này nên cô ấy đã thức tỉnh sức mạnh tiềm tàng bên trong mình. Cô ấy đã phát động ma thuật của mình tạo ra một màng chắn siêu cứng bảo vệ mọi người khỏi đám quái vật. Lúc này Leon cũng đã phi thẳng vào tàu mẹ của công quốc và giải cứu thành công Angelica sau đó bắt thêm cả công chúa đi. Cậu chở công chúa ra ngoài nhằm ép đám quái vật kia dừng tay và không phát động chiến tranh nữa. Cả ba về tới tàu của mình an toàn thì Leon thấy Olivia đã dần cạn kiệt hết ma lực của cô. Cứ ngỡ khi bắt được con tin thì bọn chúng sẽ đầu hàng. Thật không ngờ bọn chúng là dùng toàn lực để chiến nếu cứ thế này thì Olivia sẽ bị kiệt sức đến chết. Khi này cậu đành phải câu giờ đợi quân viện trợ tới. Ang cũng muốn giúp cậu một tay cơ mà cô chẳng thể làm gì được nhưng đúng lúc này vòng tay hệ hòa của cô được kích hoạt và cô đã có thể thăng tiến sức mạnh mới. Olivia lúc này đã không còn sức để di chuyển vì đã quá mệt còn Ang cũng không thể bỏ bản thân của mình ở đây được. Đúng lúc này có một vụ nổ lớn khiến Ang bay ra ngoài nhưng Olivia đã lao ra kèo cô lại và tự mình gieo thân xuống phía dưới. Thật may Leon đã tới kịp và đỡ cô ấy lại lúc này. Olivia muốn cậu thân thiết với mình như lúc trước nhưng đáp lại chỉ là câu hứa chưa trọn vẹn của Leon. Cơ mà Olivia không quan tâm vì người cô yêu hiện tại là Leon và rồi Leon cũng phải đồng ý với nàng ấy. Lúc này chiến hạn của Leon đã tới giờ đây cậu đã có thể chiến đấu ngang cơ với đám tông tép công quốc kia rồi. Vì không muốn chịu thua nên bên công quốc đã cử hắc hiệp sĩ ra trận. Ông ta quả thật rất mạnh một mình hắc hiệp sĩ đã có thể cân mấy chục tàu chiến bên mình rồi. Leon lúc này cũng hoang mang vì đây chính là con boss khó nhai nhất trong cái game này. Ông ta ra một đòn thất sát đâm vào chiến hạm của cậu nhưng trượt sang điểm khác. Nhân lúc ấy cậu đã leo ra và chĩa cây súng dài 30cm của mình vào ông ấy. Cậu còn không quên sỉ nhục ông ấy bằng cách nói rằng ông đã già rồi nên về hưu đi thôi và đương nhiên cậu chính là người chiến thắng chung cuộc. Và ngày sau Leon tò mò tại sao hôm nay cậu lại phải mặc lễ phục hóa ra ngày này chính là lúc cậu được nhận huân chương vinh danh vì đã bắt được công chúa của nước ngoại bang. Sau đó cậu còn được thăng lên hai bậc hiệp sĩ nữa vậy là cuộc đời an nhàn từ nay về sau tan thành mây khói rồi. Lúc này Olivia cũng chờ cậu sẵn ở bên ngoài và tỏ tình với cậu cô bé không cần cậu phải trả lời ngay và sẽ đợi đến khi nào cậu sẵn sàng. Thật không ngờ một nhân vật quần chúng như cậu lại chinh phục được trái tim của nữ chính trong đây luôn rồi. Bộ phim này tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bỏ ra 2 giây để cho mình xin một like và subscribe giúp mình có thêm động lực ra thật nhiều video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.